Xin chào cả nhà Hiện tại mình đang có mặt tại ờ, chợ đầu mối Tân Hòa, Buôn Ma Thuột Thì ờ, khu chợ này thì hoạt động lúc 10 ờ, giờ đêm tới sáng Đó, là nơi tập trung của tất cả các loại rau củ quả ở các tỉnh khác đổ về đây Cũng như là hải sản Các loại hải sản nhưng mà nhà nhà nhà nhé à, Tôm, cua, ghẹ Đó, thì buổi tối là cái, cái thời gian hoạt động chủ yếu của khu chợ này thì tất cả các à, à, đại lý cũng như cơ sở khác sẽ tới đây lấy hàng vì ở đây hàng nó thật sự là giá cả rất là mềm bây giờ mình à, sẽ đi vào bên trong khu chợ nhé để tham quan mọi người theo chân mình nhé đây là khu hải sản bây giờ mình sẽ tham quan khu hải sản là ngao nhé hải sản gì hiện tại đang lên à, các cái khay này thì bây giờ hàng hàng đang lên à, đang trong thùng nha chuẩn bị là đổ ra mình đi hơi sớm cho nên chưa có hàng Đấy, tôm, tôm à, đây là tôm nhé. tôm một sục khí để ờ, sống tôm tôm số anh tôm. đây bán bán ký nhiều anh à, bán bán bán lẻ mà hay bán ăn sỉ thôi à, cái trăm rưỡi thôi để em ờ, đi dịp đó đây là cá bớp đây bớp con ờ, này chắc phải chục ký rất là to bạch tuộc bạch tuộc hả đây anh dạ bạch tuộc ờ, hai loại một loại trăm hai một loại Vâng. Đây đây đây, đây tâm hai. Tâm hai đây. Tâm hai là bà tuột xoăn. Tuột coi. Ờ. Ờ, Rẻ hơn, nhỏ hơn. Dạ. Không rồi, hai nhà mới khác nhau. Để khi anh ra anh hơn. Để miếng dòng nữa nếu dạ, mua dạ, nha. Dạ. hải sản đây rất là nhiều rất nhiều cả nhà nhé đây là hàng gì đây hàng này mới lên còn trong thùng nữa. bây giờ mình sẽ đi qua khu tôm xe vừa lên buổi tối nên chất lượng hình ảnh nó không được tốt lắm ánh sáng nó yếu nên mọi người thông cảm nha tôm à. đây chưa đổ ra hiện tại các hồ đang trống này bể đây là bể sụp tôm này. chưa có con nào luôn xe chuẩn bị đổ ra bây giờ mình sẽ đi vào khu ờ, chợ rau nha đây là quán ăn đêm buổi tối khu chợ rau vậy nha chợ này chợ này cái cao điểm nhất vẫn là lúc 11 giờ đêm 10 giờ đêm là họ hàng bắt đầu đổ về mình đi còn hơi sớm hành hành lá hành lá giá dưa leo dưa leo khổ qua và tím rất đa dạng cực kỳ đa dạng luôn đủ loại bí đỏ đỏ thành cho thành nè rồi thành tỏi hàng bao la lắm ôi trời khoai tây đây là hàng gì đây để qua xem hàng đây hàng gì đây là những chiếc siêu xe chạy với tốc độ rất là nhanh xe không biển số đây là hành tây có hành tây à, đây là rau ca, rau cải này. mình giờ đi qua à, khu vực khác nha buổi tối uh, buôn bán rất là tấp nập à, đây là nữa là bò sĩ nè bọ sĩ có củ quả rồi đã bí đỏ cà chua cà chua ớt đi mua đồ này rất là nhiều đi ở đây là những cửa hàng nhỏ thôi chợ này khá là rộng cho nên mình đi ờ, cơ bản thôi đi hết chắc phải mất ờ, cả tiếng chị đang lái xe lái xe ba gác tay ờ, nghe, nghe điện thoại tay lái xe Thế lùa Các siêu xe à, chở hàng Siêu xe chở hàng Xe ba gác Đủ loại cứ khoảng 10 à, giây là sẽ có một chiếc xe chạy qua xe ba gác chở đủ loại ờ, trái cây ra củ quả à, anh này đang chạy tốc độ cao đây mọi người né vô Ui, ghê quá Vậy là mình đã review xong ờ, khu chợ ờ, Tân Hòa Buôn Ma Thuột Chợ đầu mối Tân Hòa Buôn Ma Thuột à, của chợ này rất là nổi tiếng à, tại Đắk Lắk và phân phối hàng cho toàn bộ khu vực Đắk Lắk nha mọi người nha nếu có dịp thì mọi người hãy ghé qua khu chợ này vào ban đêm thì à, để mình là lựa chọn à, các mặt hàng rau củ quả và hải sản thì à, à, video của mình đây là kết thúc chúc mọi người ngủ ngon nhé